ngậm vui thì bên ngoài xuống còn thứ hai là ngày đầu tuần bé hư dung chăm chăm ngoài thứ ba đi tư thứ năm ngày đầu cũng luôn vô gắng thứ sau là đến thứ bảy cô cho phong phi bên ngoài dù nhỏ ở nhà chăm vui thì bên ngoài xuống còn ngày đầu cũng luôn cố gắng thứ sau rồi đến thứ bảy cô cho phát huy bên ngoài chủ nhỏ ở nhà chăm vui thì bên ngoài oh.